dễ mà xe bển qua hả ừ. bỏ nãy giờ tôi không có hỏng nữa cái xe ấy nãy về nãy giờ thằng bỏ ông hai ông hai ở nghỉ mát ông tính về ông quở rồi ai về đâu mẹ nó bỏ ấy tôi mới quay tôi lại tôi mới kiếm ông hai